Xin chào tất cả quý khách hàng đã quay trở lại với kênh ô tô các gái quá hiểu 10 lý do quý khách hàng nên lựa chọn mua xe tại Hyundai Ngọc An 1. Hyundai Ngọc An là một trong những đại lý có bề dày kinh nghiệm lâu năm uy tín chuyên cung cấp các dòng xe lớn nhất ở Việt Nam với 100% vốn đầu tư của đầu tư với quy mô là 3.000m2 2. Hyundai Ngọc An thường xuyên có chương trình khuyến mại giảm giá đặc biệt tốt nhất khu vực miền Nam 3. Khi khách hàng mua xe sẽ được tặng nhiều quà phụ kiện khuyến mại hấp dẫn cho khách hàng mua xe kèm theo 4. Hyundai Ngọc Anh là lễ chính thức 3S của Hyundai Thành Công Bảo trì, bảo dưỡng và mua bán xe là bảo hiểm an toàn nhanh nhất cho khách hàng 5. Chúng tôi hỗ trợ thủ tục mua bán trả góp đơn giản, nhanh chóng và với lãi suất ưu đãi tốt nhất 6. Chúng tôi đăng ký ra xe và lao xe tận nhà cho cùng khách hàng 7. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng thủ tục đăng ký kinh doanh Grab, Uber, taxi 8. Đại lý chúng tôi luôn có các xe demo lái thử để khách hàng trải nghiệm trước khi quyết định mua xe. 9. Là đại lý có dịch vụ chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng tốt nhất. Với nhân viên chuyên nghiệp, chú đáo, tận tình đã đạt chuẩn các chứng chỉ bán hàng của HTC. 10. Là đại lý đạt chất lượng dịch vụ và bán hàng tốt nhất năm 2018 chào tất cả quý khách hàng đã quay trở lại với kênh ô tô giá rẻ của Hiếu Ngày hôm nay Hiếu sẽ giới thiệu đến quý khách hàng và so sánh cho quý khách hàng cảm nhận cái dòng xe Hyundai Elantra bản Felix 2019 ở phân khúc hạng C và dòng xe Hyundai Accent 2019 bản à, một tên từ số sàn anh 2019 màu đỏ phân khúc hạng B đang ở trên ở phía trước hàng của công ty bên Hiếu Xe đang được nằm ở phía trước của phân viên công ty Hiểu và ở trong video này Hiệu sẽ giới thiệu với khách hàng thứ nhất là so sánh và giới thiệu với khách hàng hai dòng xe mà đang bán chạy nhất ở thị trường Việt Nam hiện nay và tại sao quý khách hàng lại lựa chọn cái dòng xe nhiều thứ vậy thứ hai là sẽ giúp khách hàng có thể lựa chọn một chiếc xe yêu thích phù hợp với điều kiện tài chính của mỗi gia đình và không chỉ đó mà mang lại nhiều tính năng an toàn hiện đại và những cái tính năng đó sẽ giúp với khách hàng cả về sau này và về tương lai nữa xin mời quý khách hàng cùng trải nghiệm với hiểu nha và đây phía trước màn hình nhỏ của quý khách hàng là hai chiếc một chiếc Acer một chiếc Elsa tiếp đến bên phải màn hình nhỏ là chiếc Elsa phiên bản 2019 bản Philips và phiên bản này là phiên bản 2.0 bản tự động và chiếc bên trái màu nhỏ với khách hàng là chiếc đinh đại arsen mẫu người tinh 4 số sàn có ảnh màu đỏ về màu sắc thì hai chiếc này có màu đỏ chung là đều là sử dụng màu đỏ chung giống nhau là hiệu đang room với chế độ to là phía khách hàng quan sát hình dáng là phía đuôi của chiếc xe hai chiếc xe cận cận của chiếc xe em trả bên clip tay trái mà mình sử dụng cái lưới sử dụng mã mới thì nó bóng cái cụm đèn hậu dạng led bên này đẹp nữa còn bên này đối với bản clip 2019 thì cũng là cái mông và một cụm đèn hậu sử dụng ở ngoài đèn hậu dạng ba chấu còn đây là cái à, chiếc dạ, ba à, chấu của là phương thức Ví dụ mẫu cùng rất kia sắc halogen mắt trên xe, dòng xe đang bán chạy nhất trong phân khúc hạng B. Em chào bạn Felix và Hyundai sẽ sử dụng 4 bóng nền và xe sẽ được ờ, vẫn cốt cho đầy đủ với hàng camera và cảm ứng người phía sau xe và kết nối ở phía dưới là dải đèn sương mù Ờ, phía trên của giải bóng nhìn đấy là có giải ờ, bóng đèn sáng ban ngày còn dòng xe bên đây sen à, thì sử dụng bốn chỉ sử dụng bóng là bóng đèn halogen ánh sáng vàng thôi và có một giải đèn led chạy ban ngày và dự đang mở đèn để chú ý khách hàng coi ha của đèn led đang chạy kìa nhìn cũng rất tiền sắc sảo và bắt mắt trên xe còn đây là cái bóng đèn chiếu sáng của chiếc xe Hyundai Elantra cũng có của mình họ đẹp ha. Đèn mí còn đây là của đèn hậu chi tiết của chiếc xe Hyundai bản Philip 2019 cốt của sáng cũng dạng full led nhưng làm tạo hình led tia à, sét ánh sáng trắng được bắt mắt và sang trọng mạnh mẽ hơn và phiên bản hai kết hợp với cái à, dòng chữ Hyundai Elantra ở phía sau đây, mâm xe của phiên bản Elantra Philip 2019 2.0 là sử dụng mâm 17 inch Cùng đèn hậu của bạn Philip này nhìn rất là đẹp và ngầu Và đây là cái nội thất của chiếc xe Hyundai Elantra Philip 2019 thì vẫn sử dụng cái màu nội thất là màu kem me Ghế là sử dụng là ghế da là chiều rộng của chiếc xe Hyundai Elantra là sử dụng một điều chiều rộng là rộng tới 1m8 cao là 1m450 và dài là 1m470mm và có cửa gió ở hàng ghế thứ hai nha dành cho phiên bản Elantra hay là phiên bản e, ASEAN 2019 đều có ý ở hàng ghế thứ hai. Cách của người ngồi trên xe cũng là người rất nhiều rộng rãi, cách nhau khoảng tầm 40 cái vali còn đây là cái nội thất à, của chiếc xe Hyundai Elantra Philip 2019 này nội thất cũng rất kìa bắt mắt được trang bị đầy đủ những tính năng trên xe ru control ghế là sử dụng là ghế da cao cấp có lỗ thông khí màn hình tắp lô siêu sáng và đối với bản 2.0 này thì sẽ mở cửa sổ trời với hàng coi cảm nhận ha đó đối với em cha thì tất cả những phiên bản số tự động đều có cửa sổ trời còn chỉ dành riêng xuất sàn là không có thôi Phía trong này là cái nội thất của chiếc xe Hyundai Elantra bản Philip 2019 phiên bản 2.0 bản đặc biệt 2019 và trong cái nội thất của phiên bản 2019 này có thay đổi một chút xíu về cái các cái bố trí của cái nút trên phiên bản này thì các cái bố trí của cái nút trên phiên bản này sẽ được bố trí lại nhìn trông nó bắt mắt hơn và nó gọn gàng hơn so với cái form cũ đối với dòng Elantra thì sẽ có các cái ờ, nội thất hay là những cái option nhiều hơn so với phiên bản uh, Accent Accent thì có cái nội thất nhỏ hơn và trang thiết bị trên xe thì có thể là ít hơn so với cái phần Elantra phân khúc C này đây là cái màn hình lô của chiếc xe Hyundai Elantra sẽ hiển thị toàn bộ những cái thông tin hiển thị như là số km đã đi được rồi đèn sáng hay là nhiên liệu trong xe hay nhiệt độ toàn bộ những cái các nó sẽ hiển thị trên trên này hết luôn đối với phiên bản Encha 2.0 số tự động thì sẽ trang bị cho mình khá nhiều nhiều những tiện ích ví dụ như có sự ghế hai bên rồi sự ghế ờ, bốn uh, chế độ lái rồi cảm biến trước và ghế sẽ được sử dụng ghế sẽ là sử dụng là ghế da một màu nữa tức là màu be Thế trong đây là cái màn hình APN định vị vị trí và cảm biến tốc độ trên xe thì hiện tại cung đường này khách sẽ đi 60 km h sẽ hiển thị thông số này ví dụ khi khách có đi ở những cái cung đường khác mà có cái à, vận tốc tối đa được đi bao nhiêu thì nó sẽ hiển thị, thị hết trên này Vâng với trường hợp của bác của anh Tuấn ấy thì giống với chia sẻ của một bạn thính giả dưới vâng. đây đây ừ. và bà Ly sẽ chia sẻ ngay Xin chào các bạn thính giả của trải nghiệm tiêu dùng trên VOV Giao thông Xe sẽ được trang bị cho mình là hai chế độ gió hai vùng điều hòa độc lập hai bên và có cửa gió ở hàng ghế thứ hai 18 độ này là 21 độ tùy theo quý khách muốn nhiệt độ bao nhiêu thì quý khách có thể điều chỉnh cái nhiệt độ tùy muốn xe sẽ được trang bị cho mình 6 túi khí 6 loa và những cái tiện ích bao quanh và phía trên đây là cái vô lăng của chiếc xe sẽ có nút điều chỉnh âm lượng hay là các cái nút điều chỉnh uh, chuyển kênh và bên tay phải này là sẽ là cái nút full control ga tự động điều chỉnh hành trình khi à, đường cao tốc đối với phiên bản Entra 2019 sẽ có thêm cái tính năng là sạc điện thoại không dây và quý khách hàng có thể để điện thoại đây và không cần cắm sạc tự động để đây nó sẽ sạc cho quý khách nghe luôn và rất nhiều cái tiện ích đối với dòng xe em trai này cánh thì bạn mới đi trong trường đương thì này kiếm thị anh kia kiếm tính nhưng rất có thể chính mình thì tích cực lên người khác khi mắt ta bị che mờ bởi tiền bởi quyền để mà đi chúng ta kiếm tính khi không thể lắng nghe tiếng khóc than của những kẻ cùng khốn xung những lời bật đường những lời xung nịnh ta còn bị câm khi không tiết hối cho những người bị cướp bắt hạng oan sức yếu thế cô khuyết tật vận động khi không thể mở rộng vòng tay yêu thương bước đã bị khuyết tật tim không bẩm sinh khi nó không biết đập những nhịp cảm thông và yêu thương không ít người tâm hồn à, khi mà nói như thế này thì cảm giác như hình như tất cả chúng ta không có ai là lành lặng lại lành lặng phải không à, Hà Chiếm? Nha dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Nói cùng với chúng tôi thì quý vị liên lạc về tổng đài 0283 22 1188 và, bà Trinh Phan đồng nói rất là nhiều về món chè mà họ ăn buổi chiều nay dạ vâng cảm ơn anh cường hino đã gửi đến dạ như vậy là cái cái khả năng thoát e sắc của chúng ta khá là cao rồi đó hả chị <laughs> dạ Kevin Hồ thì à, nhắn là nhà không có đậu đỏ không có chạy đậu đỏ hai chị mc và giá cũng có các phiên bản <laughs> ở sen sẽ có bốn các bốn phiên bản khác nhau thì có giá từ 428 triệu tới 545 triệu tùy từng phiên bản khác nhau và bên hiệu có hỗ trợ trả góp cho các từng phiên bản luôn đối với Accent thì khách hàng trả trước tầm khoảng 154 triệu tới 190 triệu là quý khách hàng có thể lựa chọn được một chiếc xe ưng ý phù hợp với gia đình mình rồi còn nếu mà quý khách hàng có nhu cầu hoặc là các cái ờ, xu hướng mà sử dụng cái dòng xe rộng rãi hơn thì quý khách hàng có thể tham khảo và uh, tìm hiểu cái dòng xe Hyundai Elantra bản phân khúc hạng C này có giá từ năm niêm yết từ 580 triệu tới 699 triệu đối với phiên bản 2.0 và 769 triệu đối với phiên bản 1.6 turbo thì bên hiệu cũng cũng có hỗ trợ trả góp lên tới 80 hoặc 85 phần trăm giá trị tiền xe thì quý khách hàng chỉ cần trả trước tầm khoảng 200 tới 250 triệu là quý khách hàng đã có được một một chiếc xe ưng ý phù hợp an toàn và nhiều tiện ích cho gia đình mình và giá trên là mới là báo giá niêm yết của dòng xe thì chưa bao gồm chi phí khuyến mại hay là giảm giá của dòng xe thì quý khách hàng nào đang có nhu cầu hay là tham khảo hay là cần hỗ trợ các thông tin tư vấn báo giá của cái dòng xe Hyundai ví dụ như Hyundai Elantra hay là Hyundai Accent thì quý hàng đừng ngần ngại hay là um, sợ một điều gì đó hiệu hãy cứ gọi điện trực tiếp với hiệu theo số hotline ở phía trên là 0908 223055 thì hiệu sẽ tư vấn và giải đáp mọi các cái sản phẩm cho cái khách hàng hay là nhiều cái thông tin bổ ích hơn những cái nhu cầu của khách hàng thì uh, Quý khách hãy đăng ký kênh, like và share cái video này để quý khách hàng có thể nhận nhiều những thông tin miễn phí bổ ích hơn. Và cuối cùng thì Hiệu xin à, kết thúc video này thì xin chúc quý khách hàng một ngày mới hạnh phúc và tràn đầy sức khỏe. Hiệu xin chào và tạm biệt quý khách hàng ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.